là một chiến binh thể hình Đồng thời là một giám đốc Zimmer Với tinh thần máu lửa nhiệt quyết Chân thật vui nhộn như bắp chanh Nặng quá rồi, nặng được đầu tư với kinh phí siêu khủng tuyệt kỹ tinh hoa và đẳng cấp thể hình yêu vô tập cả gói gọn trong duy nguyện diêm phổ tầng 5 được ghi hình tại BBT quận 12 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành bao nhiêu áp lực nó dồn cho cái cổ tay như vậy nè nó hơi mặt cái món này mà món này mà cái món này nó vô nó giúp cái này đỡ hơn mặt đạn tay nó quan trọng lắm quay tay ký tên như toàn bộ ngày hôm nay rất là mệt nha chết bỏ luôn á nó lạnh cũng rất là nhiều bài Hey! sớm 25 Đây là dây quấn cổ tay bảo vệ cổ tay nha các bạn Tại vì bữa nay màu đen á Cái mình phải chơi màu hồng Cái phối màu mấy Màu đen đi chung màu vàng màu hồng là đẹp nha Phải màu cam Nói chung á, ý đồ của anh á Mà bố trí cái bài này á Ở trong cái phần này của diêm phổ á Là để luyện cái kỹ năng free quay Luyện kỹ năng free quay trong bài vai á bài này là bài freeway ghê nhất tập phải giống anh từ ở dưới đi lên lắc lắc xuống nghe nó mất freeway cái gì mà có lý do của nó ôi có ôi ai à, à. à. cái hàm răng cuối cùng á, là để trăn cơ liên tục không phun răng mà chúng ta phải trăn cơ liên tục lên lên lên lên lên lên Phúc. đó là cái kêu tập luyện nha cái cơ chế rise rất là quan trọng trong vai không thể bỏ được bài rất khó tập chín chín phần trăm tới phòng như tập bảy thì được thử là cái được và cái mất của anh là gì thật lòng mà nói anh chẳng anh chẳng muốn tập mình và trong giáo án thật sự của anh không tập mình nhưng mà tại sao phải chỉ bài này? tại vì bài này là bài nó nổi tiếng nó quan trọng và nó nó nói chung là nó cũng tập nó cũng tạo cho sức mạnh cơ thể sau thêm cái nữa là cái phòng tạng nghèo nghèo quá nó làm gì nó có tiền nó mua máy tại sao ừ. nó làm gì nó có tiền nó mua máy trăm năm mươi triệu đó khi mà tập cái cáp mà nó không có trơn cái cáp mà tập sực sực sực bỏ cũng tập đừng tập anh nói thiệt cái mấy cái phòng sim mà rẻ ta đầu tư tao không có chú trọng cái này đâu là những cái máy sở là một và những máy cable là hai là kỹ cho vui thôi đó nên người ta sẽ tập bài này nói chung nó mang yếu tố về về về về, về thiết bị nó mang yếu tố này yếu tố kia đó anh mới chia sẻ còn á tập bài này á cầm tay sao cầm như là được nha để vậy là tôi, tôi bật rồi khi mà người ta đỡ tạ ta cầm giày á thì bạn cầm chỗ nào cầm cái chỗ chỉ lên nha nên cái người đỡ tạ tao không biết á tao để vậy thằng kia biết vô cầm ngược tổ qua trong ma ví dụ bây giờ sẽ không nói cho hương trần biết là đỡ sao hương trần cứ kéo cây lên cho đúng hay sai sao đó đó cái đầu để đây rồi nô no. đúng không phía ngoài phía ngoài cũng chết bà luôn đây cái phía này cái phía này đây đây không đây, ai cầm vô nắm này tập sao tập được vậy là sai tập cái tạ tạ lên vậy sao tập ừ. không tập được lật ngược lại đúng rồi lật ngược lại đó rồi cầm cho cái núm này không cái phía tay của mình ở ngoài vô cái núm ở trong vô này ừ. đúng không vậy thì á tại sao anh thích cầm như vậy tại cầm như vậy nó lên gân cầm vậy lên gân nhiều hơn chứ phần nó tác động vô cái cơ tay sau nó khác một chút xíu so với cầm ngoài đây cầm ngoài đây thì phải lật ngược đó sẵn sàng chưa đó nếu cầm ngoài đây thì là như vậy à. đúng không nó quá rộng đi ừ. nó quá rộng vậy cái cùi chỏ của mình nó vô duyên tập có đúng không nó không vô lắm tập nhẹ thì vô nếu mà bài này á nguyên tắc á mình cầm mình banh ra đó lại vô gì vô trong đúng không vô đây nè thì mình muốn tập như vậy á thì mình phải tập nhẹ bài này tập mà cầm ngoài tập nặng rất rất là nguy hiểm đó còn anh á thì thích cầm trong hơn lật ngược lại rồi ok rất là đau của chỏ nha bình tĩnh nha thương rồi ok vậy đúng không rồi để năm ngón tay về phía đúng không nè giờ là chết mẹ này nha nè nè nè nè nè không ở đây là cái điểm yếu nhất của chỏ vuông góc vuông góc vừa bữa, lên là thấy buồn nội đau lắm hai cẳng tay vuông góc chết liền không được đó à, đây, đây, đây, đây, đây, đúng không cái cái cùi chỏ phải xéo lên xíu và tập nó có bắt đầu free quay chút nó vậy là nó chuẩn nè đó lên hai ba bốn năm sáu đổi kiểu nè nhìn này nha không không đừng đụng vô đổi đổi cái thích thấy chưa ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Ôi cái bài này mà không cẩn thận khéo gãy tay Nguy hiểm lắm, Bà điểm chết tiền lắm em Bởi vì à, cái giáo án nào cũng phải thời gian Những năm mà hai ba với hai năm mười ba là mười năm trong giai đoạn đó là cái bài rất là nổi tiếng và lúc đó Việt Nam mình nó ăn gạo cơm không à tiền ron thật đúng không không có tiền mua máy nha nó tập được cái những gì thôi á những cái gì nó làm cho những người anh hùng anh hùng lai là mấy nội thi đấu á nhưng mà nó cũng tàn phá cái hệ xương của họ hết rồi đó là thật sự anh em thấy không thời gian đó tập bài nhiều thời gian sau anh không bao giờ tập bài nhiều tại vì nó quá nhiều cái sự thay thế rồi nó gọi là nó quá nhiều sự thay thế cho cái tay nên đã mình là trong giáo án học á thực tập hết mình học nên biết ừ, đông tây kim cổ biết này biết kia nên duy nguyễn diêm cổ đó là cái giáo trình nó không cái giáo trình nó rộng lớn nó mênh mông nó kiến thức nó, nó nhiều lắm em em chịu khó tập đừng có đốt cháy giai đoạn đừng có nóng vội nó là cái gì nguyễn làm duy chuyển cổ hai phần thôi giờ tôi tập tầng bộ cái tầng hai chục đủ rồi <laughs> đúng luôn á được đó luôn ấy. Được Ready? Are you ready? Yes nó tập nhớ về cái đầu phải để đây Để chút mình mình mình mình tập cái kiểu kia Kiểu hắt á Ok Buông nào, Hai Ba Không lên hết nè Lên Bốn thích. Năm Không nên lên vậy nha Không nên thôi, tất cả em lên cũng không sai Nên em lên vậy đã không sai nhưng mà anh khuyên là không nên thì tại sao không nên tại kinh nghiệm thôi mấy em hơn nhau chỗ kinh nghiệm nha sáu bảy tám có lẽ có lẽ chín thêm cái nữa anh mười cho hai cái luôn cái nữa đi anh mười một thêm nữa mười hai con nữa đem cái nè mười ba mười cái 4, nhấp Chưa Từ từ từ đánh căng đánh căng Buông ra buông tay ra Đánh căng Đó đánh căng Đánh căng đánh căng đánh căng đánh căng không trục cái mẹ sao Đó tập nó phải vậy lắm em rồi sụi luôn rồi ơi làm hết hồn à Bây giờ mấy em thấy anh chưa có đeo vốn ờ, cổ tay, chưa có đeo đai Là bộ nhẹ đó Giờ là nhanh nha, chậm nha, gọi là siêu nhanh luôn Rồi, một, hai bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một qua mười hai mười ba mười bốn bonus nè mười lăm mười sáu cố lên mười bảy mười tám khá là đã anh không dùng chữ đã nhất em tất nhiên bài tập này có rất nhiều anh em lên cũng sai kiểu thậm chí em body building vậy đó tại vì nó thật với em body building chút miếng xèo à không bây giờ anh đi anh đi qua mỹ con nào dám đủ tập chân đâu đa phần tới ngày hút vú với cái tay hết á đúng không nên cái bài này anh khuyên tụi em nên nên tập giống anh tại vì khi mà tụi em tập giống anh tụi em có được nhiều cái sức khỏe thăng bằng hệ miễn dịch chống corona rồi có thể nha nhìn có hai đường này hai nè xác định đi nó khác nhau đó nếu mà tụi em dùng lực tụi em bóp vô thì nó ăn cơ tay sau nó ăn cơ tay sau theo cái kiểu mà nó nó không tác động nhiều vô cơ tay sau nhưng mà tác động nhiều vô cái lực nó cũng được lợi thôi còn bây giờ em dùng cái bàn tay em nâng giống như bở đứt thì nó ăn vô cơ tay sau rất là nhiều nhưng mà lực nó không bằng hai cái đó đều nó đều có tác dụng tốt như nhau tùy theo trường phái ở đây em đi tập nhẹ bình thường đi chơi được sáu chục mà bữa nay đi tập nhẹ thì chị sẽ bỏ đứt đó nè nhìn nha đúng không nè anh lạnh nhanh lắm anh này hơn nhau là kinh nghiệm nha nhìn anh anh hài hài vậy thôi á chứ mà nội công không vừa đâu nha yes nè lên một hai ba bỏ đích wow. Nghe chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Chưa nè hả? <laughs> Đấy chưa thấy nè. Nè đầu tiên cầm gì nè, không cầm tay trước tay sau, lưng được rồi. Xong rồi 1 2 3, chuyển qua mở đất. 17 18 19 20 Cha con nó sợ 21. lắm, nó sợ giờ, không? Biết sợ giờ không em? Tập xong xuống không có được, nó ngồi không mà, Nó ngồi xong nó xuống vai vậy nè Cái nó xuống Đúng không? Mấy thằng bị đê Tình không vừa đâu Đúng không? Nó lên tới đây nè, nó không biết nó xuống nào nữa. Đó, cái nó lắc đầu qua cái xuống vai đây Xong cái xuống đây, xuống nổ xuống ví dụ như em vẽ được chuột đi không gân anh này đó ừ. tập mà cầm ở ngoài vô mặt trong này nè từ từ không gân vô trong đây nhiều hơn còn cầm ở trong vô không gân từ đây nhiều hơn giống như đùi vậy đó ví dụ như anh cái đùi trong đùi chà bá nên anh đi hai cái đùi nó kẹt như vậy hiểu không đó là cái gọi dạng như là à. có thể thôi mỗi thằng nó kiểu vậy nó đi nó, khác nhau rồi vô cầm ở ngoài tập nặng hơn à. Ờ. cầm ở trong được nó yếu tập nhẹ hơn lên bốn năm sáu bảy chín mười mười một ra đâu Rồi bữa phục hồi đi anh Má không dễ Bụng dạ đàn bà Thôi nè Phục hồi lát chơi tiếp có bọng kéo bắn nào mười một mười năm nhấp nhấp nhấp mười sáu nhấp mười bảy nhấp mười tám nhấp nhấp hai mươi hai mốt hả ờ ờ ờ ờ ờ trâu chi cho tốn máu còn hai xét nữa mà nằm mẹ đâu đi sàn sạch lắm không sao đâu vệ sinh ngày lao hai lần yes. Lại. À. nằm ra không chuột rút cơ bụng em b a h hèn thì thằng nào tay phải cũng to chắc khéo kìa xè đó đúng không xè các bạn mấy bốc hai nè hai nè ba đứa không nè tứ quý mày hả bưởi mà cái đó lâu lâu mới đánh lành mà sao bự đó rồi vô nghỉ một phút rồi vô một hai ba bốn sáu bảy tám ok chín Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. ever since you came around, I've never been sober, always in my head. Met you at a time when I ¿eh? was. Mate, mẹ này còn hỏi gồng bụng xuống em gồng bụng xuống dừng một phút luôn đi phút luôn gồng bụng nha nhớ gồng bụng nha mấy em gồng cái này nè phút luôn không dạ. gãy mẹo xương ba mươi tám cái này chịu nổi không nè à. bốn nè dạ. bốn nè chịu nổi không sáu à. à. chiến binh di mơ đã lột xác tay ra vang vọng khúc trường ca 54 56 Nhiều rồi 57 58 59 60 41 1 phút Dừng ờ. vâng. ờ. ờ. tay dang rộng yêu em bằng tất cả đời thành công trên muôn ngả tình say diêm mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây cơ bắp căn phòng mạch máu lung lay như tuôn chảy trong bầu trời danh vọng theo định ly duyên dành cho cuộc sống anh thả đam mê vào chốn phòng riêng cả tình yêu khói óc và con tim hey, có mù có dung thức chiều sâu có mong ước chưa thành nào phải mộng mơ đôi tay dìm không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ ông này 54 rồi 55 57, 58, 59, 60 Em một phút thật thao Nhất body, nhất danh vọng, nhất thành công Nhất tình si lãng mạn em muốn không Trong phòng riêng dẫu có đúng sai Nhưng thực hết trăm người à, chưa sẽ tóc quay mấy chạy bộ đi em ơi Chết phải cho tèo đi chạy bộ Một buổi tập tiên đầy cảm xúc không quan trọng là tập cái gì bạn tập như thế nào cái điều quan trọng nhất là thấy là ổn bạn đi vô thl nó như thế nào và cái điều mà yêu muốn xây dựng là một cộng đồng sinh mơ đích thực tất cả những khách hàng những học viên những fan hâm hộ trong hệ thống THOL Center thì chắc chắn nó sẽ khác với toàn cầu của thế giới xin mời tri thức chiều sâu có mong ước chưa thành nào phải mộng mơ đôi tay dìm không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ cố nhiên cố nhiên cố nhiên cố nhiên cố nhiên xong rồi mệt quá Má ơi, nhịp tim trăm mấy hai luôn à.